Ờ, chào các bạn thì ờ, mình ờ, như đã nói với các bạn hôm qua thì mình hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hiện trạng và tương lai của thị trường bất động sản cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ như thế nào đây là một câu hỏi ai cũng biết nhưng lại là một câu hỏi khó à, tại sao nó khó bởi vì ờ, hôm qua mình thấy một số cái status thì đến cái phần mềm chat thông minh nhất thế giới hiện nay cũng không có khả năng để trả lời cái câu hỏi ờ, tương tự như thế này và đặc biệt là càng là các chuyên gia thì lại càng khó dám nói cho các bạn cái hiện trạng và cũng khó để có một chuyên gia có thể đánh giá cho các bạn một cái toàn diện cả về thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản ở hiện tại. Chứ chưa nói đến là có khả năng nhận định được về tương lai của thị trường. Để nhận định được về tương lai của thị trường trong khoảng vài năm tới thì các bạn cần rất nhiều số liệu, bao gồm cả đánh giá vĩ mô, đánh giá các biến động thế giới, cũng như là đánh giá hiện trạng của các ngành nghề kinh doanh khác từ đó các bạn mới có thể đưa ra được một ờ, cái ờ, dự đoán tương đối chính xác về thị trường ngoài việc nắm rõ cái hiện trạng ờ, thì chúng ta thấy là thị trường bất động sản đang như thế nào ạ đầu tiên là chúng ta phải nhìn vào cái hiện trạng thì hiện trạng ở thị trường chứng khoán à, thị trường bất động sản hiện tại thì chúng ta đã thấy là đã tăng liên tiếp khoảng 8 năm từ năm 2014 từ 2012 đến 2013 thì thị trường bắt đầu có dấu hiệu ờ, được ờ, có thanh khoản trở lại và đến 2014 thì bắt đầu đã tăng trở lại nó đi cùng ờ, chậm hơn thị trường chứng khoán khoảng 2 năm thì tăng 8 năm và chúng ta nhìn lại cái giá trị của nhiều cái bất động sản ở thời điểm hiện tại ờ, là rất cao cao hơn thậm chí có những bất động sản cao giá hơn khoảng 10 lần đây là mức giá tương đối cao ví dụ như bạn có thể một cái căn nhà khoảng 100 mét vuông ở Nguyễn Thị Triều thì hiện tại nó nằm ở khoảng là 60 tỷ Ờ, trước đây thì nó chỉ nằm ở khoảng 10 tỷ người ta cao hơn khoảng 6 lần 10 đến 15 tỷ gì đấy 5 đến 6 lần Tuy nhiên thì những cái ừ, bất động sản mà nằm ở khu vực vùng ven Trước đây nó chỉ nằm ở khoảng 900 ờ, triệu đến 1 tỷ Hiện tại cái giai đoạn nóng nhất của thị trường vào cuối ờ, năm 2021 thì nó đã lên đến khoảng 15 tỷ và đến thời điểm hiện tại thì còn lại khoảng 10 tỷ đó là cái hiện trạng ở một số số liệu à, ngoài ra thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ở các doanh nghiệp bất động sản thì các dự án ở khu vực trung tâm là phát triển gần hết trừ một số tòa cao ốc còn những cái tòa nhà để mà dân có thể ở được thì gần như là chúng ta hết quỹ đất ở Hà Nội cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh khu vực trung tâm gần như là chúng ta hết quỹ đất Ờ, những quỹ đất còn lại chỉ là những cái quỹ đất mà có dính dáng đến ờ, các doanh nghiệp ừ, cổ phần nhà nước không thể chuyển đổi ờ, sang đất thương mại hoặc đất của quân đội đó là một cái hiện trạng và chúng ta cũng thấy là trong vòng khoảng 3 năm trở lại đây trước cả dịch Covid-19 thì thị trường bất động sản ở khu vực trung tâm tất cả các dự án đều không thể triển khai thậm chí là có nhiều dự án đã bán xong rồi và vẫn không ra được giấy phép bởi vì nó vĩnh dính về mặt pháp lý ờ, về đất thuộc quyền sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước hoặc là của quân đội không thể chuyển đổi ờ, được không được cấp phép để mà xây dựng nhưng mà chúng ta đã có nhiều doanh nghiệp đã thực hiện xây dựng trước và và chưa được duyệt trong cái việc cấp sổ cho người dân đây là một cái vướng mắc tương đối lớn và trong vòng khoảng 3 năm trở lại đây thì các doanh nghiệp lớn đầu tư rất mạnh ra vùng ven Ví dụ đơn giản như là chúng ta thấy ở ờ, doanh nghiệp lớn như Novaland thì đầu tư rất là mạnh ờ, ra Phan Thiết và khu vực Hồ Tràm. Trong khi ờ, Nam Long là một cũng một công ty bất động sản tương đối lớn ở khu vực phía Nam thì đầu tư rất mạnh vào khu vực Long An, Bến Lức. Đây là một cái quỹ đất mà họ đã có tương đối lâu. Uh, hoặc là một số các doanh họ thậm chí kể cả Nam Long là một doanh nghiệp chuyên về bất động sản Việt Nam thì cũng đã phải mua ra những cái khu đất rất là lớn ở Nhân Trạch hoặc là ở Hải Phòng đây là những cái quỹ đất mới thì chúng ta nhìn qua thôi thì chúng ta sẽ thấy được là cái hiện trạng của các doanh nghiệp đang phải phát triển ra vùng ven với những cái chi phí bất động sản À, về cái giá đền bù giải phóng thấp hơn và cái quỹ đất còn lớn hơn trong khi đó thì uh, họ lại gặp phải một cái vướng mắc đó là đầu tư về cơ sở tầng cũng như là cái khả năng à, đảm bảo cho vay của ngân hàng với những cái bất động sản ở cái khu vực vùng ven như vậy nó uh, sẽ bị ảnh hưởng một phần uh, hoặc là chúng ta cũng thể là nhìn ra ngoài Hà Nội thì chúng ta cũng thấy là gamuda cũng là ở đầu tư ở một cái khu vực tương đối vùng ven tuy nhiên cái quỹ đất đấy thì cũng bây giờ cũng cũng gần hết rồi trong ờ, khi đó thì Vingroup đã đầu tư ra cái khu vực Ocean Park cách thành phố Hà Nội cũng khoảng 15 km và hiện tại thì họ đang đầu tư hai cái đại dự án khác để cách cái khoảng cách thì tương đối xa hơn mà gần khu vực Hải Dương ờ, hoặc chúng ta cũng thấy là một số cái dự án như là của ờ, đặc biệt là của FLC thì họ đầu tư toàn ở những cái tỉnh vùng ven à, tỉnh tỉnh nhỏ ờ, hoặc là chúng ta đều thấy những cái dự án ở Hải Phòng thì kể cả ở Hải Phòng là cái quỹ đất ở khu vực trung tâm cũng rất là hết đấy là một cái hiện trạng và cái hiện trạng này kéo dài khoảng 3 đến 4 năm trở lại đây cũng khiến cho cái giá đất ở những cái Ờ, khu vực ờ, ở các tỉnh lẻ hoặc là vùng sâu vùng xa cũng không thuộc là xa lắm có những cái địa điểm thì cũng tương đối đẹp nhưng mà nó cách rất là xa cái khu mà dân cư đông đúc cũng đạt tăng tương đối nhiều tăng đến khoảng 10 lần hoặc thậm chí là có những nơi là tới 20 lần và giai đoạn khoảng à, từ khi dịch covid trở lại đây thì gần như là đứng và chúng ta bắt đầu thấy thị trường bất động sản bị mất thanh khoản đấy là một cái hiện trạng của doanh nghiệp bất động sản và chúng ta bắt đầu nhìn thấy những doanh nghiệp trên sàn Ờ, những doanh nghiệp vốn hóa lớn hàng tỷ đô thì bắt đầu thua lỗ hoặc là chỉ có cái mức ờ, là lợi nhuận tương đối hòa vốn trừ một số ít cái doanh nghiệp mà có cái quỹ đất từ lâu rồi họ vẫn có thể bán đi một phần và họ duy trì được một cái mức lợi nhuận uh, tương đối khoảng 5 đến 10 phần trăm trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thì đây là một cái hiện trạng của bất động sản mà chúng ta cũng thấy là các doanh nghiệp bất động sản bây giờ đang gặp một cái vướng mắc rất là lớn sau những cái bùng nổ về ờ, trái phiếu thì ờ, một số cái trái phiếu đã bị phát hành với tài sản đảm bảo không đạt chuẩn đã bị ờ, ngân hàng nhà nước cũng như là, là chính quyền siết lại thì nó ảnh hưởng đến việc là bây giờ các doanh nghiệp rất khó để gây dựng lòng tin với những cái tài sản đảm bảo bằng để phát hành trái phiếu và gần đây thì chúng ta cũng thấy là các doanh nghiệp đã họp với ngân hàng nhà nước để tìm ra phương án có thể là đảo nợ giãn nợ cho các doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên thì ờ, việc này cũng chưa được uh, giải quyết một cách triệt để và có thể là trong tuần tiếp theo chúng ta sẽ có cuộc họp của Thủ tướng với lại các doanh nghiệp bất động sản để xử lý thêm, hỗ trợ thêm các doanh nghiệp uh, về vấn đề này. Uh, có một chút một góc nhìn khác một chút cũng liên quan đến các doanh nghiệp bất động sản thì chúng ta nhìn đến cái ngành nghề là ngành xây dựng uh, nó sẽ phản ánh rất là tương đối về tình hình của doanh nghiệp bất động sản bởi vì cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng này ảnh hưởng tương đối thì các bạn có thể nhìn thấy ở, ờ, ở trên sàn có hai doanh nghiệp rất là lớn là Cotech Không và Hòa Bình là cũng phản ánh cái kết quả kinh doanh của họ cũng tương đối là eo uột trong vòng khoảng 1-2 năm nay ờ, và sắp tới thì có thể là còn có thêm cái sự khó khăn à, ngoài ra thì chúng ta cũng nhìn thấy về thị trường thế giới ngoài cái chuyện dịch covid thì có cuộc chiến của Ukraine nó ảnh hưởng rất nhiều đến giá nguyên vật liệu đến thế giới cũng như là cung cầu các ngành hàng khác nhau trên thế giới nó làm thay đổi về cái giá ờ, cả và nó tạo ra một cái áp lực ờ, đặc biệt ở Mỹ là làm tăng cái lãi suất ờ, của Fed từ khoảng 1% lên đến giờ này khoảng 5,5% thì nó làm ảnh hưởng hoàn toàn đến những cái dòng tiền mà các doanh nghiệp có thể hút ra để mà phát triển hạ cơ sở hạ tầng cũng như đầu tư vào các lĩnh vực khác thì việc này ảnh hưởng trực tiếp chúng ta nhìn thấy là các doanh nghiệp về thép về nguyên nhiên vật liệu uh, ngành xây dựng đã bị ảnh hưởng một cách rất là nặng và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp uh, một số doanh nghiệp xưa nay uh, chưa có lỗ với những nhiều hòa pháp thì cũng đã có dấu hiệu về việc sụt giảm lợi nhuận và bị lỗ đây là một cái hiện trạng trước tiên chúng ta phải nhìn được toàn cảnh một cái bức tranh là cái hiện trạng nó như thế nào tuy nhiên thì chúng ta lại có một cái mặt mặt mà có thể là thấy tích cực hơn một chút tức là kinh kinh tế của Việt Nam quy mô kinh tế của Việt Nam chúng ta còn tương đối nhỏ khoảng hơn 300 tỷ đô la Mỹ hay là 300 tỷ đô la Mỹ GDP thì ờ, chúng ta lại được hỗ trợ rất nhiều về các uh, khoản đầu tư FDI có giá trị cao và nằm trong chuỗi cung ứng của toàn cầu cùng với đó thì ờ, các bạn cũng thấy là là GDP của Việt Nam đã tăng trưởng một con số tương đối lớn sau đại dịch và một cái góc nhìn khác đó là chúng ta thấy là cái ngành ngân hàng có mức lợi nhuận rất cao à, tại sao lại có lợi nhuận cao được như vậy bởi vì cái thị trường bất động sản tăng liên tục trong vòng khoảng 8 năm thì cái, những cái nợ xấu của ngân hàng họ đã xử lý tương đối xong trong vòng khoảng 4 năm đầu và 4 năm sau thì cái lợi nhuận của họ được đẩy tăng và họ bớt phải uh, dự phòng uh, những cái khoản uh, nợ xấu khiến cho lợi nhuận của ngành ngân hàng tăng rất cao và cũng 4 năm trở lại đây thì những cái dòng tiền mà vay mua bất động sản cũng như đầu tư sang các ngành khác là tương đối lớn điều này đem lại một cái lợi nhuận rất lớn cho ngành ngân hàng và biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngân hàng nó nằm đâu đó khoảng 20% hơn 20% với những doanh nghiệp tốt và không có cho vay ra sân sau những cái tình hình nợ xấu của họ thì đều giảm một cách uh, rất đều đặn hàng năm và cái cái mà phát sinh mới thì hiện tại thì chưa có nhưng nếu uh, mà không có giải pháp kịp thời thì có thể nguy cơ ừ, tương lai những doanh nghiệp lớn về bất động sản sẽ đẩy uh, ngân hàng rớt vào một cái giai đoạn được gọi là dính nợ xấu nhưng mà nó cũng không đến mức tồi tệ như những cái năm 2008 2009 bởi vì cái quy mô nền kinh tế đã lớn hơn nhiều và nhiều cái ngành ờ, khác ờ, bản thân ngân hàng người ta cũng có lợi nhuận và người ta cũng có vốn ờ, được ừ, tăng trưởng một cách đều đặn thông qua lợi nhuận chứ không còn giống như trước đây là những cái khoản mà vay gọi là vốn chéo phát hành từ ngân hàng này sang ngân hàng khác để duy trì được một cái pin một cái nguồn vốn để mà từ cái nguồn vốn này vốn chủ sở hữu này là một nguồn vốn ảo thì các bạn thì ngân hàng có thể tăng cái dư nợ cho vay khoảng 10 lần lên thì điều này là là không đảm bảo khi mà ngân hàng dính vào nợ xấu nhưng hiện tại thời điểm hiện tại thì các ngân hàng tương đối lớn ờ, chúng ta có thể điểm qua là rất nhiều ngân hàng tư nhân hiện tại cái vốn chủ sở của họ đã hơn 1 tỷ đô rồi và có đặc thù các doanh nghiệp là hơn tới 4 tỷ đô la Mỹ cái vốn chủ sở ờ, cái vốn này là rất lớn và họ làm thu hẹp được cái đòn bẩy nợ xuống chỉ còn khoảng 3 đến 4 lần một số ngân hàng Ờ, thì ờ, đây là một cái hiện trạng kể cả về tài chính và quy mô nền kinh tế cũng như là ờ, thị trường bất động sản và cái giá cả của bất động sản thì một cái điểm thêm nữa là chúng ta thấy là đầu tư cơ sở tầng của Việt Nam hiện tại rất tốt tại vì chúng ta có được một nguồn thu nhập rất tốt của nhà nước khi mà nền kinh tế mở rộng quy mô chúng ta có nguồn thu ngân sách đâu đó khoảng hơn 50 tỷ đô la Mỹ một năm đấy là mức trung bình và ngoài chuyện là những cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài đầu vốn đầu tư của doanh nghiệp vào cơ sở tầng thì cái nguồn thu của ờ, chính phủ này đóng góp rất lớn theo mình tính khoảng 10 đến 20 phần trăm được giải ngân vào cơ sở tầng đã đẩy cơ sở tầng phát triển cùng với cái giá trị của bất động sản vùng ven ờ, phát triển theo tương đối là mạnh thì điều này chúng ta sẽ thấy là điều gì đây là cái hiện trạng Ờ, nhưng mà chúng ta chả thấy là điều gì ờ, thêm một chút nữa cho các bạn là một cái góc nhìn khác nữa là về các những doanh ờ, nghiệp ờ, kinh doanh ví dụ như là người dân người ta sau đại dịch người ta lại bị ảnh hưởng tương đối nặng khác với một số cái ngân hàng Ờ, thì uh, những doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng quán này, chúng ta cũng nhìn thấy là ngoài đường bây giờ là kinh doanh bị ảnh hưởng tương đối lớn bởi vì dòng tiền trong dân ờ, bị cạn kiệt sau đại dịch Covid-19 và ờ, doanh thu bán hàng của rất nhiều cái cửa hàng người ta cũng bị ảnh hưởng ờ, từ đây thì nguồn thu nhập của người dân giảm dẫn đến chi tiêu trong nước cũng bị giảm các ngành hàng xuất khẩu thì cũng bị ảnh hưởng bởi vì ảnh hưởng của covid thì làm suy giảm kinh tế toàn cầu lãi của fed tăng chín Ukraine này làm tăng các giá thành nguyên vật liệu ở một số uh, quốc gia đặc biệt là phương Tây dù là cũng đang có một số ngành hóa chất có thể thay thế được ờ, ví dụ như phân bón uh, xuất khẩu thì lại tăng lợi nhuận nhưng mà đa số thì là người dân bây giờ đang cạn tiền trong khi uh, mình thấy là cái hiện trạng người dân vay để mua bất động sản là tương đối nhiều và bây giờ hiện ta bị kẹt cái dòng tiền do cái giá trị bất động sản không có tăng lên và thanh khoản thị trường là cũng bị giảm đây là một cái điểm hiện trạng mà nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của thị trường bất động sản cũng như thị trường chứng khoán à, sau khi mà tăng cái lãi suất ngân hàng từ ngân hàng nhà nước bị ảnh hưởng chính à, tác động từ bên ngoài từ ảnh hưởng của lãi suất của Fed những cái dòng tiền làm đẩy tăng tỷ giá và ngân hàng ừ, đẩy tăng cái lãi suất lãi suất Việt Nam hiện nay thì vẫn cao hơn nước ngoài nó khoảng 3 đến 4 phần trăm những cái nước tương đương ví dụ như là Thái Lan Trung Quốc à, hay là Hàn Quốc thì chúng ta cũng là tăng cũng cao hơn lãi suất cho vay ra cao hơn khoảng 3 đến 4 phần trăm điều này thì cũng một cái áp lực lên cái nền kinh tế và những cái doanh nghiệp nhỏ lẻ người ta cũng bị hạn chế ờ, chính cái chính sách mà tăng lãi suất của Fed cùng với tăng lãi suất của Việt Nam để điều hành kinh tế giữ ổn định thì nó đã làm tác động tương đối lớn đến thị trường chứng khoán Ờ, nhưng sâu hơn nữa thì chúng ta cũng thấy là lợi nhuận của các doanh nghiệp mà trên sàn chứng khoán cũng bị ảnh hưởng rất là nặng và đến thời điểm này thì thị trường ờ, từ 1.000 khoảng 1.500 điểm ta thấy là thị trường chứng khoán hiện tại chỉ quanh mức khoảng 1.050 ờ, điểm chính thức thì nó đã rớt xuống khoảng 900 điểm rồi nhưng mà bây giờ nó hồi lại thì ở trên thị trường chứng khoán cái mức giá hiện tại thì mình vẫn là một cái mức giá neo giá neo tức là nó có một số doanh nghiệp vẫn neo ở mức giá rất là cao và tuy là có đa số doanh nghiệp thì ờ, bị giảm giá nhưng mà vẫn neo cao kể cả đến các doanh nghiệp bất động sản hiện tại thì mình thấy là cái mức giá của họ cũng không hẳn là thấp mà chỉ là mức giá phù hợp đấy là một cái hiện trạng của thị trường chứng khoán à, vậy thì thị trường này nó sẽ đi về đâu thì ờ, theo mình đánh giá trên nhiều cái góc độ thì trước sau gì ờ, ngân hàng nhà nước cũng buộc phải đẩy giảm cái lãi suất xuống để hỗ trợ nền kinh tế điều này sẽ ảnh hưởng hỗ trợ rất là tích cực cho thị trường chứng khoán một cái kênh đầu tư uh, tương đối là rủi ro nhưng mà sẽ có sự hồi phục uh, hồi phục ở một số cái ngành nghề khác nhau trong khi đó thị trường bất động sản thì có thể sẽ phải đi ngang và cái thanh khoản thị trường khó cải thiện trong vòng khoảng 1 đến 2 năm tới đây là cái hiện trạng à, cái tương lai mà mình đánh giá à, về thị trường bất động sản à, chúng ta cũng chỉ có thể là mua được những cái bất sản ở cái vùng ven vùng xa đây cũng là cái cơ hội nếu mà mọi người à, kiểu còn cái năng lực tài chính thì có thể chờ cơ hội để mua gom các bất động sản ở cái khu vực vùng xa nhưng kinh tế sẽ không rớt vào một cái chu kỳ khó khăn như giai đoạn 2009 2010 Ờ, đó không khó có thể xảy ra với cái nền nội tại nền kinh tế hiện tại của chúng ta với mức tăng trưởng kinh tế của chúng ta khoảng 6 ờ, đến 7 phần trăm thì đó là một cái uh, view cho các bạn về thị trường chứng khoán cũng như thị trường bất động sản và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các uh, những cái góc sâu hơn thì các bạn có thể liên hệ với mình uh, để mình có thể cho được các bạn uh, những cái view thông tin cụ thể về các ngành nghề à, mình cũng rất là muốn sâu cho các bạn những cái số liệu nhưng mà cái việc sâu số liệu trong từng cái mảng nó tương đối uh, phức tạp mất thời gian và cũng hơi khó chia sẻ có lẽ là ở trong những cái video tiếp theo khi mà mình phân tích về từng cái ngành thì mình ờ, sâu cái màn hình có thể là mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn biết được uh, những cái số liệu cụ thể đưa đến những cái đánh giá của mình trong cái video này cảm ơn các bạn